Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Trước tiên thì tôi um, <coughs> xin được cảm ơn bạn Trương Thanh Hương Bạn Trương Thanh Hương đã donate cho tôi uh, Kèm theo đó là lời nhắn, bạn có nhắn là Dạo gần đây anh Tuấn rất chăm ra clip Em rất vui, em rất thích xem những cái clip của anh Hy vọng là anh sẽ giữ cái tiến độ sản xuất clip như bây giờ <laughs> <laughs> em chúc Game Today ngày một phát triển để anh sớm đạt được lút bạc. Rồi, trước tiên thì um, anh ờ, xin cảm ơn Hương nhá. Cảm ơn Hương rất nhiều vì đã ủng hộ kênh. Bạn Hương thì um, đồng hành cùng với kênh được khoảng hơn một năm nay. Tôi nhớ không nhầm thì là vào cái đợt mà có tôi có livestream cái giải đúng không nhở? Livestream một cái giải gì đấy mà tôi không nhớ. Hình như là Championship phải. Hình như là championship sau đó thì bạn cũng hay là, là nhắn tin hỏi tôi là hôm đấy là có có cắt cái giải, có cắt cái trận đấy không? Có phải không Hương nhỉ? Đấy rồi quá trình dần dần trao đổi hay trao đổi với tôi Có những cái ờ, clip tôi ra ấy là bạn cũng hay uh, làm theo Sau đó thì uh, uh, có confirm lại bằng cái việc là chụp ảnh cái, uh, cái, cái, cái, cái quá trình chơi cũng như là cái kết quả trận đấu nói chung là dần dần rồi tự nhiên lại thành là fan thân đấy, <laughs> đấy dần dần khoảng quá trình khoảng một năm thì tự nhiên lại trao đổi nhiều xong cuối cùng lại trở thành fan ruột thì rất là cảm ơn hương cũng như là một vài anh em khác ở đây tôi tôi tôi nói là không chỉ có riêng hương mà có cũng có rất nhiều anh em như là lâm tùng lâm hay là nguyễn đình hiếu phan đạt long sida Vũ Trọng Tín là những người anh em mà rất là hay trao đổi tôi rất quý, rất quý trọng nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài cái việc là ủng hộ về ờ, về mặt tài chính donate thì anh em cũng ủng hộ tinh thần cho tôi rất nhiều đấy hay trao đổi với tôi rồi cũng như là uh, rất là hay uh, có khoe những cái thành tích vì với tôi tôi cảm thấy là ờ, cái việc ra clip của tôi ấy, nó có ý nghĩa anh em khá là tin tưởng đấy cái đấy cái điều đấy nó sẽ tạo động lực cho những cái clip tiếp theo tôi làm ra anh em ạ nó sẽ tạo ra cái những cái động lực rất nhiều anh em nhá vì cái việc anh em tin tưởng tôi thế nên là thương nhá em phải tin tưởng anh em phải tin tưởng anh là dạo gần đây là anh đã chăm lên rồi anh đã ra clip nhiều thì em cứ tin tưởng anh nhá chứ em đừng có nói là, là em đừng có nói như kiểu là nghi hoặc anh là anh ra cái đợt này xong rồi anh nghỉ mẹ nó một thời gian xong anh lại ra tiếp <laughs> nhá không có chuyện đấy nhá cứ tin anh ok mà nhân đây ý, thì tôi cũng tuyên bố luôn nhá anh em nhá là từ bây giờ trở đi từ hôm nay trở về sau là mỗi ngày tôi sẽ ra ba clip đấy sáng một cái chiều một cái tối một cái sáng thì 9 giờ là là là, là khung giờ là 9 giờ 9 giờ sáng là buổi chiều là khung giờ là một giờ chiều là một cái tối là 9 giờ tối một cái nhá anh em nhá ngày nào cũng sẽ ra ba clip một ngày đấy một tuần là có 7 ngày là ngày nào cũng ra đấy ra luôn là là là là một năm luôn nhá đấy, lịch này là lịch trong vòng một năm đấy là cái thứ nhất cái thứ hai ấy, là lịch livestream là tất cả các tối trong tuần nha anh em nhá đấy nhân đây tôi thông báo luôn cho anh em để anh em biết đấy anh em thấy phấn khởi chưa phấn khởi chưa rồi ok đấy nhưng mà chưa hết anh em ạ chưa hết hôm nay tự nhiên ngày gì không biết lại có tận hai bạn nữ đô lét thì, thì lại còn một bạn nữ nữa Hôm nay là ngày ngày gì tôi, tôi không biết mà khá dành nhiều ưu ái cho các bạn nữ <laughs> Khá là dành nhiều ưu ái cho các bạn nữ đấy Chứ bình thường cảm ơn các bạn Lam là cảm ơn nhanh lắm Cảm ơn donate phát cảm ơn luôn Đấy chỉ mất có vài giây thôi hôm nay nói hơi nhiều thì thôi rồi hôm nay còn bạn nữa thì uh, rất là cảm ơn uh, bạn nào nhỉ đây đây để từ từ để tôi check lại à đây rồi cảm ơn bạn uh, Hoàng Thu Hồng nhá cảm ơn bạn Hoàng Thu Hồng cảm ơn Hoàng Thu Hồng rất nhiều Hoàng Tư Hồng thì có có, có donate và sau đó nhắn tin bảo là uh, xem chùa đã lâu nay mới có dịp gặp và donate. Đấy, gặp thì gặp trong game, donate trong game luôn anh em ạ. Game trước. Form Thái Nguyên Whistler, tôi phải bất ngờ. Đang chơi tự nhiên là có cái người donate ở trong game lại còn là đối thủ nữa, dã man. <clears throat> tôi lúc đấy tôi cũng không không nghĩ ra được đâu tôi, tôi tôi thấy nhắn tin cho tôi là donate thì tôi cứ tưởng là là thế nào đấy tôi không ngờ lại lại là donate cho tôi tôi tưởng donate cho ai ngồi lúc đấy tôi ờ, tôi tôi tôi cũng hơi bất ngờ bất ngờ về những cái gì mà nó diễn ra trong cái cái, cái, cái trận đấu đó khi mà bình thường anh, anh anh em ạ bình thường hồng ạ là người ta gặp tôi ở trong game ấy là người ta chỉ có đấm tôi nhăm nhe đấm tôi thôi Đấy, đấm tôi là xuống rồi chứ ít có người ủng hộ lắm <laughs> Riêng bạn thì lại là cái trường hợp đặc biệt nhá Cảm ơn Hồng rất là nhiều Mà nói chung ấy là cái trận đấy tôi còn nhớ tôi cắt chuỗi của Hồng hình như là tới hai lần hai lần cắt chuỗi thì phải Thế mà rồi vẫn được đô lết quý hóa thật mà cũng phải nói là công nhận là, là cái kênh này ừ, cuối cùng là cũng không phải là chỉ toàn đực với nhau đúng không cũng có các bạn nữ theo dõi chứ chả qua là các bạn ờ, rất là lười Các bạn không bao giờ các bạn comment trong cái buổi livestream cả Thế là những cái buổi livestream sau thì tôi rất là hy vọng các bạn cũng sẽ comment để ủng hộ tôi nhé Cảm ơn Tăng tương tác cho kênh <clears throat> Trận này chúng ta chơi gì nhỉ anh em nhỉ Trận này chơi gì đấy Bây giờ có cái lựa chọn là tôi tôi tôi tôi uh, tôi ghép sừ là cái đồ chém lan rồi chém lan rồi nên là bây giờ xem nào về căn bản là là trận này cũng chơi được goblin đấy chơi được goblin đấy nhưng mà goblin có vẻ như là không ra goblin trong cái bảng truyền thuyết này chọn goblin nó rất là ok luôn rất là ok có bom, có máy bay Có bom, có máy bay là được rồi Không cần ca lông, không cần ca lông đâu Có bom, có máy bay là đủ Đấy 9m thì có được không? 9m thì, thì ghép đồ bố rồi Ít ra thì chơi uh, Chơi chơi Chúng ta chơi Goblin ấy Chúng ta còn cầm cái, cái chém lan này cho con Velom Cho Kira vào cũng được anh em ạ <clears throat> Grim này Ôi giống bài 9 mét thế nhở Nhưng mà ghép thì chém lan mất rồi Cay thế nhở Như này á à? Ơ Không kích hoạt được bộ mech à, ừ, đúng rồi không kích hoạt được mech Không kích hoạt được mech ừ. dở rồi không kích hoạt được mech anh em ạ mech là nó nếu mà ba con thì nó sẽ bị vướng goblin vướng goblin phải có máy bay cơ máy bay thì mới kích hoạt được 6 mech có máy bay mới kích hoạt được 6 mech bằng quy giạt, vẫn thua ui thua thằng angeco ạ thì bây giờ tầm này yếu rồi đấy yếu rồi chết rồi thọt tiền quá anh em ơi trận này ôm hơi nhiều Flame Wizard lên hai sao này Chơi cái gì đấy tôi vẫn chưa biết chơi gì <clears throat> Ôm nhiều lại còn phải ôm cả trứng nữa chứ Thoạt tiền quá Nhấp chém lan này thì chơi uh, có thể chơi assassin cũng được, chơi assassin. Nhưng mà bây giờ nó còn cũng chưa ra xin bây giờ nó cũng chưa ra assassin. Cay thế nhở? Bài nó kiểu nó ra nó nó không rõ là ra gì. Ừ. Nếu mà nhìn thì giống 9 mét nhưng mà lại đồ lấy mất rồi, phí quá. Thôi, thôi, thôi chết rồi. Là lại bị đẩy rồi này. Lại thua rồi. Đấm đau thế nhở Ôi rồi ôi Tôi áp cấp rồi tôi còn đang phải đánh chữ thua Ờ Mèo này Da mèo là nó có cái dấu hiệu của mất Da mèo có dấu hiệu của mất đấy Nhưng mà liệu rằng là có có có, có bị Goblin mất lừa không nhở Dễ lắm anh em ạ à. Tháng tư lời nói, dối của Mech à? Tháng tư lời nói dối của Goblin. Mẹ. Hôm nay là đúng là ngày mùng 1 tháng 4 luôn á. Có khi nào bị lừa không nhở? <laughs> thọt tiền quá, ôm nhiều thọt tiền anh em ạ. Nói chung cái bài nó bây giờ đang gọi là sức mạnh nó đang ở cái combo của con Grim với cả con con Flame Sức mạnh của nó ở đấy Tôi bây giờ tôi nghĩ em sẽ có sẽ có lên áp cấp lên sau đó thì cho 3 mét 3 mét và không siêu như này thì vẫn khá là đuối ui mạnh lắm anh em ạ Nhìn trông thằng nào cũng mạnh Không ăn thua à? Ui nhưng mà quả combo đẹp Tất cả nó vẫn là dựa vào cái combo thôi anh em ạ Tất cả ở đây vẫn dựa vào cái combo thôi Được không? Ui, già này Thế thì mết rồi Thôi áp cấp luôn vậy Nhưng mà ghép mất bố cái ấy Cái chén thánh với cả cái cái cái chém lan là tức là xác định là không chơi mết rồi ấy ra thì thôi chắc tí nữa cũng bán thôi anh em ạ Tầm này chơi uh, chơi nếu mà như này thì chắc chỉ tận dụng mết xong chơi Goblin thôi. Roll Goblin ra Goblin chơi thôi anh em ạ. Đồ này tôi ghép để chơi Goblin mà. À thôi cái trận này chơi Goblin ngon. Tôi nghĩ là sẽ chơi Goblin. Tạm thời có 3 mét là cũng ổn rồi đấy. Đấy, Vừa có sách vừa có công nghệ mech Hay lắm Nhìn thì nhìn này thôi nhưng mà vẫn chưa yên tâm rồi anh em ạ Vẫn toàn một sao Tôi cần hai sao cơ Cần hai sao tăng cơ để để để giúp cho con già có đủ thời gian để bắn trưởng Rồi ờ, ờ, cả combo nó còn phụ thuộc combo đẹp Grim với cả Flame Wizard nó khá là khó Khó đấy Gặp mấy thằng Hunter chắc chắn là sẽ toang Gặp mấy thằng Hunter toang Không ăn thua Bây giờ cần là, là cần phải có cái hàng tăng cơ cứng đã ở phía trên đã. Bây giờ cái trận này nó thọt tiền quá. Hết sạch tiền luôn này anh em này. Không biết là, là, là thế nào đây. Trận này bị thọt tiền quá rồi. Hết sạch tiền Chuyện này như là gặp cái bạn mỡ kia là vừa mới gặp ở cái trận trước thì phải Gặp trong cái clip uh, Đúng rồi Có phải không Bạn mỡ là, là, là gặp ở trong cái clip uh, Clip gót Kết hợp với ảo ảnh đúng không Mỡ như cũng chơi gót đỏ ở trận đấy phải Đúng rồi Ui giời chơi uh, chuyển sang chơi gót không Không Đồ này không chơi gót được anh em ạ Bỏ thôi, bỏ thôi, bỏ thôi Rồi, chơi Goblin Bây giờ ra Velom up 8 là cho được đủ bộ 6 Goblin rồi 6 Goblin ở level 8 Nhưng mà vẫn toàn một sao Bây giờ tôi cần hai sao cơ Trận này được cái là late game là có con Tôn Ngộ Không là có thể xài được hết những cái món đồ này anh em ạ. Late game có thể cho Tôn Ngộ Không. Ôi, gót người nước à? Bạn này có vẻ rất là thích chơi gót nhá, rất thích chơi gót luôn. Mấy lần gặp toàn thấy chơi gót. Gót người nước, gót người nước. Ồ. Nhưng mà xả hết tiền mà vẫn phải đánh chữ thua. Thế thì không ổn rồi. Bây giờ ấy tôi đang có tận dụng mấy cái cuốn sách và mấy cái công nghệ make free roll là chúng ta mỗi round mà chúng ta chiến thắng chúng ta tương đương với cả là có thêm 4 tiền đấy. Một cuốn sách là tương đương với hai tiền rồi, một lần roll tương đương với hai tiền. Đấy, mỗi round là có thêm 4 tiền là, là những cái tiền chúng ta thọt dần dần nó sẽ lên. Khi mà chúng ta roll không mất tiền. Roll không mất tiền, up cấp không mất tiền. Nhưng mà nó cũng phải kéo dài được khoảng duy trì được uh, Tôi nghĩ là ít nhất là nó cũng phải khoảng chục round thì may ra thì tiền nó mới lại lên đầy được. Nó mới gỡ lại những cái cái cái lúc mà chúng ta thọt tiền ôm nhiều vừa lãi, Trận này ôm khá nhiều. Về căn bản là là là mất tiền cho cái quả trứng này này, quả trứng là to to tiền, 5 tiền anh em ạ. Mà chưa đập được cho cái con nào cho nó ra hồn. Chứ bây giờ già hai phát là đập trứng luôn. Giờ đợi con ra hai phát là tôi đập trứng luôn đấy Chứ còn tôi cũng không có giữ quả trứng này để đập cho Những cái con như là con khỉ hay con bom gì đâu Vấn đề là nó có ra không ra không Vẫn đang roll để ra đây nhưng mà chưa thấy ra Mà vẫn hơi đen nhá Đội hình sức mạnh nó vẫn như thế Từ cái round 11 đến giờ anh em ạ Sức mạnh đội hình nó vẫn chưa có gì gọi là thay đổi cả Roll nó đéo ra cái gì luôn Cay thật Đùa Đen thế nhở Chuyện này cảm giác đen vãi đài Thật đấy Thứ nhất là đồ nhá Anh em thấy không Cái đồ tôi lấy Tôi định đánh Assassin đấy Nhưng mà cái đồ sau khi lấy xong Thì nó lại ra mấy cái con mết ạ Thế là bây giờ đang phải dùng là mết Nhưng mà lại cầm đồ của Assassin Cày thật đang phải chơi mết nhưng mà cầm đồ của assassin Thế cay không như vậy Mà đấy bây giờ vẫn đang gọi là tính là thọt tiền đấy nha anh em nhá Chết rồi, đây là mất chuỗi gặp Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay gặp mấy thằng Hunter là thua Không ngoài dự đoán luôn Thế thôi xong rồi, đéo có chuỗi rồi Lại gặp cái thằng nó đang có chuỗi nữa chứ Thọt quá anh em ạ Trận này có khi nào xuống hố không <clears throat> Mà cái trận này sau nhiều người chơi Chơi Goblin ấy ba người cơ à? ba nhà chơi Goblin Ờ thì cũng đúng Chuyện này có con bom với cả con máy bay Thì chắc chắn là sẽ có nhiều người chọn rồi Tôi cũng lẽ ra tôi cũng không định chơi cái bộ này đâu Nhưng mà bây giờ biết làm nào rồi Assassin thì nó không ra chém lan thì bây giờ cũng chỉ Chơi Assassin thôi chứ là chơi Insect Chưa cáo Làm nào giờ <clears throat> Khó đấy Có khi thua ngày nữa này Ôi giới, Lại bắt đầu thấy yếu đuối rồi anh em ạ Đèn quá À không Tung được một trưởng Được đấy Flame tung được một trưởng Bây giờ là chỉ hy vọng là chiến thắng để được thêm hai tiền thôi ừ, Mỗi round được thêm hai tiền để up cấp anh em ạ Chứ còn bây giờ thọt tiền quá Anh em thấy đen không? Đen thật từ nãy giờ mà tôi vẫn chưa thấy ra bất cứ một cái con nào lên hai Trong khi, ui, thằng top một nó to thì kia thì To thế nhở một chơi uh, Wick To quá Âm thầm này cũng Hunter này, chuyện này cũng khá nhiều người chơi ờ, chắc là Egosit thôi Hunter chuyển Egosit Thằng nào cũng 50 tiền Tôi chết tôi rồi Đội hình bây giờ yếu Yếu quá đi mất <clears throat> Theo anh em tôi có lên hôn ở cái Cái level này để cho lên hai không nhở Mà xác định Goblin thì phải chơi ở level 9 Đã chơi Goblin mất là phải chơi ở level 9 mới đủ bộ anh em ạ Thôi nhịn tí, nhịn tí đi Chúng ta nhịn tí nha anh em nhá Chứ còn tầm này mà xả tiền luôn thì tôi sợ là cũng nó cũng vẫn yếu ấy Lên được hết hai sao đủ bộ mech chưa chắc đã mạnh không cái Vấn đề là đủ bộ chưa chắc nó đã mạnh Goblin thì nó yếu mà chứ nó đâu có mạnh đâu Tầm này gặp mấy cái thằng Egosit Đây này gặp thằng này mất cả đống máu luôn này Ôi rồi to thế tb hai sao lại còn full full wick à Đúng rồi, 4 wick rồi Này nó đẩy cho Một đống máu luôn có khi tôi phải kẹp con giữ máu vào bây giờ ấy Trông giống như là mỗi rào mất mười mấy máu Đây là con rau quái này còn đéo biết là có ăn được rau quái không này Ôi ôi <laughs> Trông Trông giống như là toàn quái ấy, anh em ạ Không ổn tí nào Trong cái trận này không ổn tí nào Có vẻ đang không ổn anh em ơi Đồ này vẫn chưa có được dùng Bây giờ phải ra con ngộ không nhỉ Tầm này xin con ngộ không Xin một con ngộ không Hoặc là Velomancer 2 sao cũng được Nhưng mà nhớ phải kèm theo một con ọc nhá Ọc mết thì may ra mới, mới, mới chơi được Chứ còn như này thì có vẻ hơi toang anh em ơi Hiện tại là cái đội hình này nó đang thiếu một con Chúng ta thiếu một con nữa để chúng ta có thể kích hoạt cái bộ Goblin Max Velo mà Thiếu con Velom Master nữa đủ bộ Nhưng mà trông bài léo khéo không biết được ra Velom thì liệu ăn được không Đồ này Đồ này đồ đánh tay thôi tí lấy luôn cho ngộ không anh em ạ Xác định là chơi là chơi ngộ không Xin con Velom đấy tự ra thế nào <clears throat> À không Đã xin thì đéo phải xin Velom nhở đã mất công xin thì xin luôn con ờ, con con máy bay con bom đi việc gì phải xem vlog gì anh em đúng không đúng rồi cho tự ra con bom thế nào tự ra con bom ờ, cho chơi điện tử tí được không mẹ trâu gặp cái bọn hunter nó bắn cho chồng kìa rát hết cả đít chết rồi tầm này cứ mỗi ra mất 10 máu sắp đi nữa ui <laughs> cái gì đấy Khá quá Khá quá Được đấy Được đấy <laughs> Được đấy Ôi Quý thế nhở Ẻo ơi làm quả được đấy tôi cũng không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nhưng mà như này là có vẻ như là là là đang gọi như là là, là, là, là game chơi mình đấy nhưng mà mình chơi game đâu game chơi mình rồi game chơi tôi rồi thôi thì cứ chơi đi <laughs> chơi em đi đấy em đây tắm rửa sạch sẽ làm nghiêng ráo nước rồi anh ơi chơi đi chơi em nhanh lên rồi ôi cái tâm này thì thằng nào đỡ được Chấp luôn ở Velomancer 2 sao Kẹp Kira nhá, tôi nói luôn ôi rồi ra cái con bom này thì nó nó nó như kiểu dạng nó, linh hồn của cái bộ này ấy, anh em ạ nó là linh hồn của cái bộ goblin rồi ôi con bom này nó chân lý rồi trời ơi tôi có cái công nghệ mech đầu tiên rồi anh em ơi <laughs> thôi xong rồi tất cả nằm xuống rồi ôi quả này đúng là kiểu tất cả nằm xuống rồi đấy anh em ạ cái công nghệ mech nó sẽ cho tôi cái con bom hai có quả trứng ở đây rồi mẹ ra bom ra máy bay luôn thì trò chơi kết thúc này nào Kéo bom ra cho nó run cho nó dễ này Dạo Bom Ai Bom ai Bom ai Bom ai Ôi kìa Ui rồi ơi Đéo ra một con bom nào cả Cày thế nhờ Ôi ơi Máy bay hai cũng được Máy bay hai cũng được Thế đập trứng luôn Không là không không không thắng lại không có công nghệ bách đâu anh em Thôi không tiếc Vẫn phải đập trứng Vẫn phải đập trứng Tôi tin là cái con máy bay này sẽ giúp tôi Khổ Đã phải cẩn thận bỏ con máy bay ra ngoài để roll rồi đấy anh em Bỏ ra ngoài để roll làm phép rồi Và cuối cùng ờ, vẫn đéo cho thêm một con bom nào cả Tôi chỉ cần một con bom thôi mà Đấy, thế nhưng mà thôi Trong cái may thì nó lại có cái rủi Mà trong có rủi thì nó lại có cái hên ừ. Không ra bom ra máy bay đập cũng được Rồi À chúng ta có thêm cái công nghệ bách ở đây nữa rồi Tôi đang phân vân không biết có lên up cái con ờ, Grim Chóc này lên hay sao không Bởi vì tí nữa không chơi Roll phát lửa nào Ui Thôi được Thế thì thôi up lên hai vậy Up lên hai vậy Ngộ không này Về căn bản là con Grim này bây giờ nó vẫn có cái combo đẹp giữa Grim và con Flame ấy anh em đấy nó là có cái combo nên là tôi vẫn quyết định là là, là dùng nó chứ còn tí nữa khi mà cái đội hình này nó có bom hai rồi ấy bom hai rồi thì cho ngộ không vào các kiểu khỏe rồi thì chắc không không không cần đâu đây rồi ra dạ, bom hai bom hai ok đấy tầm này mạnh con này tí nữa mà ra con velom thì không cần con grim nữa anh em ạ chính vì thế ờ, tôi cũng vừa lấy tôi phân vân với việc là áp cái con này đấy bây giờ có ngộ không thì lại không cần flame nữa thì combo nó chỉ là combo giữa grim và con uh, ờ, soundbreaker thôi rồi bây giờ dồn đồ cho ngộ không thôi đồ này lấy để cho ngộ không mà từ đầu từ đầu tôi lấy để cho ngộ không thực ra là cũng không có ý định cho cho ngộ không trong cái bộ bộ bộ bộ này đâu bộ goblin đâu mà nó là ngộ không trong cái bộ assassin ấy nhưng mà vì là là là là chúng ta chúng ta ra mấy cái con nó lại giống như goblin đầu game, sau đó ra mết nên là không chơi được cái bộ xin. Bây giờ quay xe thì thì thì cũng được nhưng mà bây giờ cần gì phải quay xe anh em? Bây giờ tâm lay có có đủ rồi. Có đủ bộ Goblin Mech là vô địch rồi Cần gì phải quay xe sang Assassin cho nó mệt mỏi ra anh em Tí tôn độ không ba mà đấm bom ba máy bay ba Đúng không ra thiếu con velom nữa thôi kẹp mèo có thứ vào khỏe chứ việc gì phải chơi cái bộ kia giờ mà chuyển sang assassin thì khác gì tự hủy đâu phải kiếm lại từ đầu bây giờ mới có một con assassin anh em trong khi đấy đủ bộ mech hai sao full hai sao rồi lấy búa xét không nhỉ búa xét đang hơi phân vân cái búa xét này hoặc là giữ lại cái cái cái cái gậy để có thể tí nữa lấy thêm mấy hút máu Thôi tôi nghĩ là cái này từ từ đã, từ từ đã. Tí nữa lấy chốt ở cái ra 30 đi. Hoặc là tí nữa có mấy ông chết ờ, rơi đồ sang, yên tâm. Thế nào chả có đồ bay sang. Ui cái gì đấy? 9 mét à? Ủa 9 9 9 m co là con con người nước à? Được cái nhờ. Có sáng tạo, có tí sáng tạo Nhưng mà chắc là sắp xuống hố Úi dồi ôi Đấm cho tôi đấm cho bạn mơ còn một máu Tí đi Không ăn thua cái con người nước nó có lên ba thì nó cũng chết thôi Tôi nói thật Người nước nó lên ba nó cũng chết rồi Không ăn thua đâu, bộ đấy yếu con người nước đâu có tín uy tín được bằng con con uh, Thunder Spirit trong cái bộ 9m nhở Thunder Spirit xoay quạt cực mạnh luôn Sao lại phải thay bằng cái con người nước cho nó khổ ra à? Mẹ chơi đúng là kiểu phong cách như kiểu khổ dâm ấy Để người khác đấm nó xuống ấy. Chả hiểu Chơi như thế thì, thì, thì, thì giống như là kiểu <laughs> làm content Làm kiểu youtuber làm content hơn anh em ạ à. Kiểu như chơi bộ lạ ấy Chơi bộ lạ khó nhưng mà top thì nó sướng kiểu đấy Kiểu dạng thế giống với kiểu tôi hay làm content Nhưng mà chơi thế mà để leo rank thì chết rồi Chết rồi Chắc chắn là sẽ là bị ăn đấm rất nhiều Thằng ấy mạnh này, có ăn được thằng này không? Ui, ngộ không ờ, đập được tín thế nhở Nhưng mà đam vẫn bé hơn con BH Rồi, bây giờ đam mới to lên một chút Ok Vẫn kém hơn máy bay anh em ạ Đam ngộ không vẫn kém máy bay Máy bay cởi trần, không có đồ Đam vẫn to hơn ngộ không Điêu thật Ngộ không này ở trong cái bộ Goblin thì nó cũng không tin lắm đâu nó phải có kẹp con uh, con Velom vào để có thêm cái uh, Kira nhưng mà vẫn yếu anh em ạ bởi vì cái trong cái bộ này có mấy con đánh gần không mà có khá ít con đánh gần thì lựa ra Velom thì thì là thay con ấy thôi thay con uh, Sabreaker thì nó cũng chỉ có là ba con đánh gần thôi mà được hưởng thêm có 60% dam không ăn thua nói chung là không ăn thua còn trả bằng cái bộ Wick cái bộ wick mà nó kích hoạt bốn wick thì nó cũng có cái cái cái chuyển chuyển cái con tướng sang demon ấy thì nó cộng cũng thêm 50% đam nó còn xuyên giáp còn to hơn cơ chứ còn cái này tôi thấy là nó nó trong cái bộ bit thì nó tí nó đều ủi gặp bộ bit đéo ăn được không trông thì thôi nhưng mà không biết có ăn được không à đây đây là vẫn ăn được bom với cả máy bay gánh kèo rồi được đấy ui rồi đấm chết thằng này luôn không không biết được đi luôn không? 14 máu đi luôn không? Còn hai máu. Tôi nghĩ là như này xong lên 10 roll tiếp anh em ạ. Lên 10 roll tiếp. Bây giờ hết slot cho vào rồi. Tích tiền lên 10 rồi cho thêm bom vào thôi. Thêm một con bom hai nữa. Tầm này là hết slot rồi. Vậy là trận này còn có cả in 9m này, Insect này Hunter là là chuyển sang Egosit hết rồi Có bộ là 6 Hunter, uh, 6 Egosit 6 Hunter, 6 Egosit và cái bộ gọi là Egosit kết hợp với cả Demon đấy À không, đây kia là Không phải Là chơi uh, ờ, Egosit kết hợp cả rồng à Thằng này trông có vẻ như là sẽ solo với thằng này lết game này Máu còn nhiều lắm và trông cũng khá khỏe đấy chứ Rồi cứ tích công nghệ bách và tích tiền thôi anh em Bây giờ roll thì cũng không cho được vào ấy Bây giờ chỉ có mấy cái con Kiểu con con Heaven Bomber lên được hai sao Thì nó có thể là giúp tăng sức mạnh thôi Chứ còn bây giờ có roll ấy thì cũng không có slot để cho vào slot là phải lên 10 cơ nên là từ từ đã anh em Đấy, round sau là chúng ta lên được 10 rồi lên được 10 thì nhét được thêm con bom vào nữa chia hai bom Đó, bây giờ tôi cần là cần cái gì tôi cần là bây giờ ấy là phải phải ra con velom Đấy, ra velom để vứt cái cái bọn nguy giạt đi để chúng ta kẹp được thêm mèo vào thì tí nữa chúng ta chơi ba của bom thì nó khỏe thì nữa tầm chơi ba của bom thì thì nó nổ một lúc thì gần như là ba của bom nó nổ xong là, là giải tán hết đội hình địch rồi còn lại là cho Tôn Ngộ Không quẩy thôi Ngộ Không dồn hết đồ đam cho Ngộ Không Tí nữa là Ngộ Không solo Solo với co địch cơ Mà không phải là solo mà đây nó sẽ là Địch solo Một mình con co địch nó sẽ solo với hàng Goblin của chúng ta Chứ còn mình thì bên bên đội chúng ta thì bên team này thì, thì, thì chắc chắn là bom nổ xong thì là sẽ còn nguyên team rồi cái cho bom vào này ghép đồ phát hút máu ờ, chiến thánh hay là chém lan để chém lan đi để chém lan từ từ kira từ từ anh em ạ để để rao 35 lấy cái đồ kira Đó, trùng lé 12 cái chiến thánh à? Không Từ từ đã anh em ạ Từ từ đã, từ từ đã Tí lụa tỉnh cái món đồ này tí ghép Ok, bit này Bit này thì bây giờ chắc không có tuổi Bom hai hai quả bom rồi thì Chắc là không có cửa ăn đâu hai máu chắc đi rồi Ờ đừng bảo nó thắng nhá, đừng bảo nó ăn được nhá Ngộ không trong bộ bit cũng tín lắm đấy nhá Nhưng rồi sao nhưng rồi sao Trụ làm sao được Ui rồi khỏe quá anh em ạ Ở đây rồi Hay quá Được rồi đấy Ui rơi cả tay kia luôn này Ui Ngon thế nhờ đủ quá là ngon luôn Được Ổn nói ổn nói ổn nói Ơ Thiếu cái gì nhở Đây đây đây đây đùa đùa đùa ui xui ui được ba của bom rồi ok đấy thôi bán uy wizard đi xong rồi đấy mạnh rồi anh em ơi đấy chơi như này nó mới mắc binh được chơi tức là không cần phải phải là kẹp uy giạt vào trong cái bộ uh, bộ bộ bộ goblin back chơi là phải có si thì mới mạnh của anh em ạ bộ si vào trong này hai quả bom hai sao Ui, mạnh thế Ui, nó clear nhanh thật đấy Clear nhanh thật Máy bay bom nổ phát là gần như là hết địch rồi Còn còn ngộ không nữa Blink Quá ngon Blink cho máy bay Được Được được đấy Được đấy Được đấy xung kích cho bom ok ờ uh, chết rồi cái muốn có muốn cái món đồ crit thôi được rồi để tạm cho con máy bay vậy lừa lừa cho nó tí nữa tôi sẽ để con ngộ không vào giữa để cũng không vào giữa luôn Đấy, đối thủ sợ đấm vào cái con ờ, con con lần nhưng có phải đâu, tôi muốn bắt con lần đâu mà Tôi muốn đứng ở giữa đập này cho nó được nhiều giải tán nó nhanh. Đấy. Ui giời. Làm gì còn có cửa bạn ơi. Rồi. Thực ra là bây giờ nó vẫn có cửa Nếu mà nó muốn chơi có cửa thì nó sẽ ra Sven Thì nó sẽ khỏe hơn nhưng mà bây giờ chưa có Sven Đối thủ chưa có Sven ờ, Thử cho đối thủ con Sven em nào Xem nó có mắc binh được không Bây giờ cho Sven xem có đấm được cái bộ Goblin không Nói chung là ấy, cái bộ Goblin này ấy, tôi phải nói thật với anh em Ơ nó cho rồi kìa Tự nhiên nó xuất hiện con Sven kìa Roll hết tiền ra Được đấy nhờ bạn nhờ Được đấy Được đấy Thử sức mạnh thế nào Đấy nó gọi là mắc binh đối, đối thủ là mắc binh đấy nhá Ra Sven hai sao nữa Kiếm con Sven hai sao nào Xem là có mắc binh không được đấy, được đấy, được đấy Có Sven đam nó sẽ to hơn Ui, ui, thật chết rồi Không, không được À, được, được, được, được, được, vẫn được, vẫn ăn được Vẫn còn ngộ không Nhưng mà đúng là nó mạnh hơn hẳn Đúng là nó mạnh hơn hẳn thật Đúng là ra Sven mạnh hơn hẳn Tôi nghĩ là nên kết thúc cái trận đấu sớm Để kéo dài có khi là thua đấy Đến lúc mà nó lên được con Sven 2 sao với cả Fallen mà lên được 3 thì tôi nghĩ là chưa chắc đã ăn được đâu Khá căng thẳng Tuy nhiên là cái bộ này tôi vẫn nghĩ là cái bộ Wolverine nó chỉ ở trong cái trận đấu này này Nó chỉ thiếu cái con ca lông thôi Nếu mà nó có con ca lông nữa chắc chắn là nó sẽ là vô địch Mà trận này thiếu ca lông nên là phải kẹp cái slot ca lông là, là cho con tôn ngộ không để gây đam vật lý Ngoài ra thì nó sẽ không kẹp được theo kiểu kiểu dạng là sau này nếu mà có có có con cá lông ấy nó sẽ thay cái vị trí của con ờ, sao breaker kia kìa. Sao breaker với ngộ không nó sẽ có hai con cá lông hai sao vào đấy thì nó sẽ còn mạnh hơn nữa. Và trận này bị bởi vì mất slot cho cho ngộ không. Nên là nó sẽ bị kém đi, nó sẽ yếu hơn. Chiến thánh à? Ok. Run thêm cũng không nữa Run thêm một máy bay cũng không Ui được quá nhờ bom ba này Ủa tôi chết rồi Tôi quên tôi tôi không kịp cho cái con máy bay hai vào Thôi được nhưng mà không sao Không sao không sao không sao Tôi nghĩ là ván này vẫn thắng thôi Thua thì đéo được Ok ok Thua thì đéo được Ui con gỗ không kìa Anh em nhìn một chầy nó lấu giả cầy luôn Đập một phát chết giải tán hết luôn Đây rồi máy bay ba đây này Nhưng mà từ từ anh em ạ Từ từ đã hai máy bay đã Cứ từ từ tí nữa kiếm con máy bay ba Máy bay ba hai ngộ không à Tôi nghĩ là tí nữa tôi sẽ bỏ cái bộ Goblin đi Chúng ta chơi si Sivet thôi Chơi mèo kẹp 5 tiền 3 sao Mèo kẹp 5 đô 2 sao cho thêm bọn Lam Đô vào kèm theo đấy là là, là, là kẹp thêm uh, chúng ta sẽ kẹp thêm kiếm kiếm thêm mấy con bọ vào anh em ạ kiếm thêm insect vào anh em chuyển sang insectoid insectoid hiến tế 5 đô 3 sao được ấy hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý tầm này khỏe mà nhưng mà cũng sắp đến đoạn chia máu rồi phải cẩn thận cứ chia mấy phát xong tự nhiên cái quả cuối cùng lại thua thì chết Máy bay, hay quá Ủa được này, hai con máy bay ba được không? Trông giống như hai con máy bay ba được không nhở? Ủa được này, hai con ngộ không rồi này Được đấy Ổn rồi Chuẩn bị chuyển anh em nhá Rốt round sau round 40 là chúng ta chuyển sang Insect anh em ạ Chuyển sang Insect thôi Kiếm dần Insect thôi Thôi mấy cái con Goblin không mua nữa nhá chuyển sang insep tí nữa chơi chuyển hiệp tế tức là hiệp tế 5 đô 3 sao thì nó như nào được đấy vẫn đang thắng chuỗi thắng cộng 14 rồi đấy ui sổi ôi ngộ không ba không ui xôi ui quá được máy bay ba hai con máy bay ba à được đấy, được đấy Thiếu mấy con nữa nhở Thiếu mấy con nhở ừ, Ở đây là có bốn con Không được, không được, không được, không được hai máy bay ba À hai máy bay ba được chứ hai máy bay ba là, là thiếu ba con máy bay nữa thôi được đấy, được đấy, được đấy, được đấy Ủa thôi chết rồi Nó này có thua không nhở Ờ mà thằng này thì đéo nào bây giờ lên được cái con ấy ba sao rồi này Ui Lên được full lần ba sao rồi Vẫn cân kèo anh em ạ, nó vẫn thắng được tôi Ngộ 03 mày bay 3 Ok thôi, bán Goblin đi thôi anh em Thêm vua Warlock vào này con máy bay từ từ anh cho lên anh em ạ Bây giờ cho máy bay lên là nó sẽ up lên 3 sao Tôi roll một con nữa nha anh em nhá Roll một con máy bay nữa lên 3 sao hai con máy bay 3 sao đi à, Kết hợp với Sivet là ba con máy bay 3 sao Ok chưa? Ý tưởng nó là hay Cũng không, cũng có thể lên được 3 sao đấy và bây giờ vẫn thiếu một con Insectoid Kiếm một con Insectoid nữa anh em ạ Ui, thôi lấy cái trừ giáp Không lấy cái RO anh em nhá Lấy cái trừ giáp solo là mới hiệu quả Cái RO ấy Nó cho con bom thì con bom nó sẽ không để solo đâu Giải tán thì ờ, Giải tán đóng đông thì nó quá dễ rồi Bọn này nó lổ hết là chết hết đi mà đây cho máy bay vào Máy bay hai lỗ là chết hết mà Máy bay với cả bom đặt một phát là giải tán được hết Chỉ còn lại mỗi cái con TB thôi Phải có đam để dứt điểm con TB anh em ạ Cái gì kìa Trời ơi thằng ngáo Ơ Nó tôi đấy à Có phải là tôi không Chắc là không phải là tôi đâu Làm gì nói tôi Chắc là chê thằng top 2 ngáo chứ Top 1 mà vẫn còn chê ngáo thì không biết là thằng nào nó mới hết ngáo đây Nhưng mà thằng top 2 thì nó làm gì mà nó ngáo nhở Top 2 nó có làm gì đâu nhở Top 2 làm gì mà, mà, mà, lại bị chê là ngáo nhở Vô lý thật nó hiểu kiểu gì Mà được rồi Để ra để xem là cái thằng âm thầm nó top mấy mà nó chê top 1 với top 2 ngáo Để xem nào Mà bây giờ kiểu up trend ngược hả anh em Top 1 Pro siêu cấp gì thì, thì, thì kêu là ngáo mà coi như là đặt tên là âm thầm Thì lại thích thể hiện Ồ lạ thật Đâu xem nào Ui rồi Ông âm thầm top 7 á, Top 7 thì chắc là không phải là chê mình đâu Top 7 thì là chắc loại ai chứ Top 7, đéo ai top 7 Nói top 1 ngáo được Rất đáng để suy ngẫm Cảm ơn anh em Tạm biệt anh em Bye bye